sau bao nhiêu mọi tình đổ vỡ mình còn tin ai sau bao nhiêu tổn thương mùa vây vẫn yêu anh rất miệt mài qua bao nhiêu vẫn khấn hãy ra tôi trường anh vẫn nhớ cuộc trong tan vỡ hận nhân anh ngỡ tình yêu còn nghèo đến mấy cũng tàn thôi phải chi người đó bình đừng yêu nhau vì hai trái tim xa như lúc đầu thành buồn là khi vì nhau vừa qua muôn ngàn nỗi đau và cô bệnh mẹ nhìn người ra đi vài đôi mắt đi như chẳng có gì người đã từng quá quanh một bóng xa lạ sao bao nhiêu mối tình đồ vỡ mình còn nữa khi yêu ai cũng muốn đầm sâu cớ sâu không ai ở lại đi qua bao khoảnh khắc thời gian ngỡ như không ai cánh rời buồn đau này ăn trộm dấu ai oh tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi và chi ngày đó mình từng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc đầu hạnh vui là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau phải thôi mất đi như chẳng có gì người đã từng quá quanh hụt bao xa lờ tình yêu rồi lâu đi buông tay cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi hạnh phúc kia có hết gần hay xóa ra xa xôi